Ờ, rồi, à, xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8 Thì à, trong tuần trước mình không xuất hiện để mà cập nhật cho anh em Tại vì như như anh em cũng thấy đó, tuần trước là một cái tuần mà nó dường như là nó cũng không có quá nhiều biến động gì Và thị trường của chúng ta là, là dường như đóng băng Và mọi cái sự hấp dẫn là dường như là của tuần trước nó dồn vào trong tuần này Khi mà có rất cái có rất nhiều những cái diễn biến mà mình cho rằng là mình phải cập nhật ngay cho anh em để cho anh em tránh bị miss thông tin tại vì ờ, đây là một trong những cái diễn biến lớn của thị trường hiện tại và nó có khả năng là Ờ, nó sẽ định hình thị trường ở ngay trong cái giai đoạn này luôn đó tại vì là thứ nhất ờ, trong tuần này nó có hai cái sự kiện lớn đó chính là về hai sàn giao dịch lớn luôn em thứ nhất là về sàn Binance và thứ hai là về sàn FTX đó nên là đối với mình tuần này là một tuần khá là thú vị à, nên vì thế là chúng ta hãy cùng nhau tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi thì đầu tiên á cái tin tức đầu tiên mà mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là về cái sự kiện xung quanh sàn Binance mà mình cho <laughs> rằng là dường như là ba ngày qua của chúng ta là ba ngày chúng ta thực sự là hoảng loạn đúng không anh em đó thì cái việc xuất phát từ cái first đến với sàn giao dịch Binance đó là đầu tiên á, là vào đầu tuần luôn thì chúng ta bắt gặp một cái thông tin của một cái tờ báo khá là nổi tiếng đó đó chính là tờ đó chính là tờ Wall Street uh, Journal thì cái tờ này đó nó nói là rằng là cái báo cáo dự trữ của sàn Binance về cái việc mà uh, đưa ra những cái bằng chứng tiền gửi của khách hàng đó anh em đó dựa theo cái lời kêu gọi của C, của CZ kể từ sau mà khi sàn FTX sụp đổ đó thì à, mặc dù cái báo cáo đó khi mà à, anh em chúng ta cũng đã biết rồi đúng không cái báo cáo đó là dường như là Binance đang cầm uh, dường như là 60 60 mấy tỷ đó bao gồm cả uh, ờ, USDC, BUSD, USDT uh, ờ, Bitcoin, Ethereum và những và những cái đồng coin khác để chứng minh rằng là họ có thanh khoản dồi dào và họ chứng minh rằng là à, cái lượng tài sản này khách hàng gửi vào và rút ra sẽ không bị bất kỳ một cái gì hết chứ không hề giấu giếm một cái lượng tài sản nào đó mập mờ sàn FTX và sử dụng tiền của khách hàng để làm một cái chuyện nào khác như FTX đó thì Binance đưa ra cái báo cáo đó nhưng mà cái tờ này đó thì nó lại nói rằng là Binance chỉ đơn giản là đưa ra cái báo cáo đó thôi đó chứ không có phải là uh, kê khai quá chi tiết về những cái khoản khác trong cái lĩnh vực tài chính mà ở đây đó thì theo mình hiểu một cách đơn giản để mình giải giải thích cho anh em tức là Binance chỉ đưa ra những cái vấn vấn đề tốt những cái mặt tốt thôi còn những cái khoản như là về khoản nợ nè uh, về những cái vấn đề về kiểm soát tài chính và những cái mảng khác thì Binance lại không đưa ra trong cái báo cáo group of proof of reserve đó thì ờ, cái vấn đề này thì uh, tờ báo này viết là tờ báo này á, thì họ viết rằng là ờ à, đó bây giờ bạn đang đưa ra như vậy nhưng mà họ vẫn còn uh, một số cái khoản một một số cái điều xấu khác như là khoản nợ mình vừa trình bày thì họ lại không có đưa ra nên vì thế đó là họ đang nghi ngờ rằng là ờ à, phải chăng là Binance cũng đang bị một cái vấn đề nào đó gặp rắc rối về mặt thanh khoản cũng giống như là gặp một số cái rắc rối về cái mặt đen tối đó nên là Binance không có dám sâu ra cho mọi người xem thì ngay lập tức đó anh em thì ngay lập tức cái tiêu đề của cái bài báo này và cũng như rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành thì họ cũng đã có một cái sự đồng thuận về cái quan điểm này tại vì một cái báo cáo mà theo họ là minh bạch theo cái cách nhìn nhận của Binance dưới một cái quan điểm là minh bạch rõ ràng đó thì phải bao gồm tất cả các khoản đó chứ không chỉ riêng về là cái lượng tiền gửi trên sàn đâu mà còn về những cái mảng khác nữa đó nên vì thế là uh, những cái người dùng như mình nè như anh em nào và cộng đồng khi mà họ nhìn vào cái này thì họ bắt đầu họ nghi ngờ tại vì là tại vì rằng là sao tại vì rằng là chúng ta vừa mới trải qua một cái đợt khủng hoảng FTX cực kỳ trầm trọng nên vấn đề sàn giao dịch bây giờ là một vấn đề vô cùng nhạy cảm mà nhất là đối với sàn Binance nữa đó nên, nên nên anh em thấy là vào đầu tuần qua thì ngay khi gặp cái thông tin này đó thì chúng ta đã tiếp đến một cái thông tin phết tiếp theo để tấn công vào Binance đó chính là lại xuất hiện một cái thông tin là giới chức Mỹ là họ bắt đầu họ có những cái manh mối họ có những cái động cơ để họ điều tra Binance về tội uh, cáo buộc rửa tiền anh em thì cái việc á, mà Binance rửa tiền này đó thì mình cho rằng là tại vì nó ra ngay đúng cái thời điểm mà Binance đang bị tấn công đang bị hoài nghi về cái việc gọi là không có thanh khoản cho người dùng và lỡ người dùng rút tiền nhiều quá thì Binance sẽ sập các kiểu đó nên là cái vấn đề cáo buộc rửa tiền này lại đưa ngay trong cái thời điểm này cùng với báo Reuters thì cái này để mình nhắc lại cho anh em thật ra cái vấn đề rửa tiền này á nó không phải là một cái vấn đề quá là mới mẻ đối với những cái uh, nguồn thông tin báo này báo kia hoặc là giới chức mỹ họ tấn công về Binance mà nó đã từng có rất là lâu lâu rồi mình nhớ không nhầm đó là ngay trong giữa năm nay luôn thì chúng ta cũng đã có một cái phết cũng khá là nặng vào thời điểm đó khi mà ngay cả SEC còn điều tra token BNB là, là chứng khoán và ba và và những cái cơ quan chính phủ Mỹ là họ cũng điều tra cái vấn đề là Binance đã rửa tiền từ năm 2017 tới năm 2022 là nó đâu đó khoảng là tầm 2, mấy tỷ đó đó nhưng mà mình cũng đã có một cái video để để giải thích để giải thích cho anh em rằng là cái vấn đề mà bài Binance bị Mỹ điều tra thì cái vấn đề đó nó nó rất là khập khiển tại vì là uh, nó có đơn giản thì Binance thì họ không có thị trường ở Mỹ họ không họ không hoạt hoạt động ở Mỹ và nếu một ai đó nói rằng là chúng ta có Binance US đúng không thì Binance và Binance US là hai thực thể hoạt động độc lập nên cái vấn đề mà Binance bị giới chức Mỹ tấn công pháp lý thì cái vấn đề đó là mình cho rằng là nó cũng là khó để xảy ra để mà có thể đánh sập được Binance nhưng mà tại vì là chúng ta đang những thông tin này trong một cái bối cảnh nó hỗn loạn như vậy nên là dĩ nhiên là mọi người sẽ rất là sợ rồi thì đó là cái thông tin thứ hai một cái phớt thứ hai mà nhắm thẳng vào Binance trong tuần này đó và cái câu chuyện mà uh, sợ bài nên sập hay là bài nên mất khả năng thanh khoản cũng cũng giống như là bị nhiều bên tấn công như vậy thì anh em biết rằng một cái hệ quả mà mình cho rằng cái đêm đó mình cũng khá là lo lắng đó chính là đồng BU, đồng BUSD của Binance đã bị depeg nhẹ thì anh em biết được á, là trong năm 2021 và năm 2022 thì chúng ta đã gặp rất nhiều cái cuộc khủng hoảng thanh khoản rồi chúng ta đã có rất nhiều cú sập của thị trường rồi nhưng mà có một cái thông tin mà mình cho rằng chắc chắn rằng chúng ta phải tin tưởng đó chính là BUSD chưa bao giờ bị depeg anh em thấy không chúng ta có Luna thì mặc dù USDT hoặc là những cái đồng stablecoin khác bị bị debate nhưng mà BUSD lại không bị debate rồi chúng ta tiếp theo chúng ta có Celsius những cái đồng khác cũng bị debate nhẹ nhưng BUSD thì không và tiếp theo đó chúng ta có sự sụp đổ của FTX và à, và cuối cùng là có một cái thông tin cho rằng là Alameda đúng không Alameda Research đang uh, đang short USDT làm làm cho cái thị trường stablecoin của chúng ta trở nên là ờ, khá là hỗn loạn thì ngay lúc đó thì BUSD cũng trái bị debate gì cả nhưng mà ngay tại thời điểm này ngay ngay tại thời điểm này là cụ thể hơn là vào tối ngày 13 tháng 12 đó thì chúng ta đã có nhận được một cái thông tin là đồng BUSD đã bị debate nhẹ thì có thể thấy rằng là những cái phớt về cái việc mà khách hàng rút quá nhiều tiền hoặc những cái phớt rằng là uh, sàn Binance sẽ sập hoặc thậm chí rằng là những cái phớt về pháp lý nữa đã khiến cho BUSD bị debate và có một cái nguyên do nữa đó chính là Binance đã tạm ngừng rút USDC vì thiếu thanh khoản thì ở đây á, thì mình có giải thích rõ cho anh em là tại vì cái số lượng người dùng họ rút USDC quá là nhiều trong khi cái nguồn reserve USDC của Binance thì nó là không có nhiều nên vì thế đó là Binance đã tạm rút thôi và Binance đã lý giải một cách uh, khá là khá là rõ ràng rằng là à, là do là cái việc mà rút qua cái cầu nối cái mạng của USDC thì nó lại liên quan đến ngân hàng ở bên Mỹ nên phải đợi hoạt động trở lại thì Binance sẽ có những cái uh, thông báo ngay trực tiếp đến người dùng thì ngay tại thời điểm mình làm video này thì Binance đã mở lại cổng nạp rút USDC rồi và trong uh, cái ngày 13 tháng 12 này thì anh em cũng thấy được rằng là chúng ta đã có rất nhiều tín hiệu từ Web khi mà chúng ta có Justin Sun liên tục rút vài trăm triệu đô và team và ngay sau khi rút đó thì ông ấy lại đép lại lên Binance uh, ờ, một con số tương đương như vậy thì uh, cái hành động đó thì nhiều người cho rằng là à, có lẽ là Justin Sun đã ngửi ra mùi không thơm là chặt đã chạy rồi nhưng mà đối với mình khi mà mình nhận xét về cái vấn đề này thì mình thấy rằng à có lẽ là Justin Sun đang hỗ trợ CZ để cung cấp thanh khoản bằng USDC để hỗ trợ cho sàn Binance rút tiền mà thôi chứ không có một cái sự tháo chạy gì ở đây cả thì cuối cùng thì ờ, bây thì cuối cùng á, thì bây giờ là BUSD ngay thời điểm mình làm cái video này đó thì BUSD đã lấy lại lại được peg rồi và cổng nạp rút USDC cũng đã được mở lại rồi nha anh em ha rồi và trong cái ngày và trong 3 ngày kinh hoàng vừa qua đó thì anh em biết rằng là cái việc mà người dùng họ liên tục họ đồn thổi nhau về những cái thông tin không tốt về sàn Binance sàn Binance sẽ sập như vậy đúng không nhưng mà cái việc bây giờ nó đã chứng minh được tất cả rồi anh em biết trong 3 ngày đó nha thì cái lượng mà rút tiền ra từ sàn Binance nó lên tới con số khoảng 6 7 tỷ cơ mà chưa tính một cái lượng Bitcoin được rút ra nữa thì nó cũng khá là cao thì thì ở đây đó thì Nansen họ đã cập nhật khá là chi tiết cho chúng ta rồi đó nhưng mà cho đến ngày 14 tháng 12 đó thì cái lượng reserve của Binance lại được một một lượng được mở toan ra tức là sao tức là Binance họ vẫn giữ một cái lượng reserve của khách hàng lượng tiền gửi được để lên sàn nó đồng nhất với cái việc mà cái báo cáo trước đây họ đưa ra và đồng thời đó khi mà chúng ta nhìn vào uh, cái Twitter của CZ đó thì ông cũng đã chỉ ra rằng là sao rằng là trong những cái ngày qua thì đã có khoảng gần 6-7 tỷ được rút ra khỏi Binance do người dùng quá là lo sợ nhưng mà ngay khi mà lên trấn an rồi ngay khi có những cái giải pháp minh bạch với người dùng như là ờ, CZ lên trấn an bằng lời nói CZ lên trấn an uh, cộng đồng nhà đầu tư rằng là Binance vẫn có thanh khoản và và nhiều cái điều khác nữa thì cuối cùng đó, thì vào ngày 14 tháng 12 thì chúng ta đã thấy rằng là sau khi một cái cơn ồ ạt rút tiền như vậy thì ngay trong ngày hôm sau thì Binance đã được nhận được một cái số tiền deposit vào lại tức là sao tức là khi gặp phết thì trong khoảng 1-2 ngày đó Binance bị rút ra khoảng 6-7 tỷ nhưng mà ngay trong ngày hôm sau thì đã có 6-7 tỷ được đép vào lại thì cái điều đó chứng minh rằng là cái câu chuyện mà Binance sẽ sập thì đó là đó là cái câu chuyện dĩ nhiên mình không thể khẳng định một trăm phần trăm rằng là trong tương lai sẽ có những cái phết nào nặng đến như vậy hay không nhưng mà dĩ nhiên thì cái trường hợp mà bạn sẽ sập hay là uh, sau đó thì nó vẫn sẽ có tại vì ngay trước khi mà chúng ta uh, bước vào một cái thời kỳ mà uh, ờ, BTC bị lũng đoạn như bây giờ thì chúng ta cũng không thể nào nghĩ được rằng là FTX sẽ sập đúng không đó nhưng mà theo mình đó chứ đó chỉ là một cái xác suất cực kỳ nhỏ thôi tại vì Binance bây giờ là một cái người một cái người, một cái tổ chức, một cái công ty đầu ngành về crypto và đã nâng đỡ crypto, nâng đỡ BTC lên được tới cái mức phát triển như ngày hôm nay thì cũng nhờ một phần lớn của Binance đó nên là cái việc mà Binance sẽ xảy ờ, ra phải sau đó thì mình cho rằng đó là không cao đối đối, đối với mình là không cao và nếu mà à, anh em quay trở lại những cái năm mà năm 2020 2021 thì nó cũng sẽ có những cái phết còn kinh khủng hơn như vậy nữa về Binance uh, chẳng qua là bây giờ chúng ta đang ở trong một cái việc mà sau hậu FTX đó mà lại liên quan đến một cái sàn giao dịch lớn về đầu ngành như Binance nữa nên là cái việc mà hoảng loạn thì mình cho rằng sẽ có thôi nhưng mà uh, chỉ sau 3 ngày chỉ sau 3 ngày nha anh em chỉ sau 3 ngày thì tới thời điểm hiện tại thì Binance đã giải quyết toàn bộ rồi và CZ cũng đã lên ông nói là cái việc mà khách hàng rút tiền bằng USDC, USDT hay là rút thanh khoản thì khách hàng có thể rút bất kỳ lúc nào thì chúng ta hãy thừa nhận với nhau rằng là ở đây chúng ta có một cái mẫu số chung mẫu số chung là sao anh em mẫu số chung thì anh em thấy được rằng là cỡ một tháng trước hôm nay là ngày 15 tháng 12 đúng không thì vào ngày 14 tháng 11 đó đây hôm nay là cũng đúng tròn một tháng FTX nộp đơn phá sản đó lên tòa lên tòa án của của Delaware luôn thì chỉ một tháng trước thôi chúng ta đã gặp một cái trường hợp tương tự như bài Binance bây giờ đó chính là về FTX thì anh em hãy nhớ cho mình rằng lúc đó FTX cũng chỉ có khoảng là hai ba ngày thôi nè chỉ khoảng là hai ba ngày và CEO của FTX á, vào thời điểm đó là Sam Bankman-Fried thì ông có lên ông nói rằng là gì ở ờ, sàn FTX vẫn còn khoảng 9 tỷ để mà cho người dùng uh, rút tiền đó thanh khoản vẫn còn dồi dào lắm nhưng mà anh anh em thấy chỉ cần một hai ngày thôi là FTX sập đóng cửa chặn nạp rút người dùng luôn huống chi bây giờ là Binance thì cái khoảng thời gian tương tự mà FTX cũng có hai ba ngày và Binance cũng có hai ba ngày nhưng mà cái cách xử lý của Binance bây giờ anh em thấy rằng là sẽ lên các bạn muốn rút bất kỳ các bạn rút các bạn muốn rút bao nhiêu các bạn rút và cuối cùng con số đã chứng minh rằng là ok 6 7 tỷ thoát ra Binance vẫn gượng được Binance vẫn giải quyết một cách khá là ổn thỏa và cái việc mà chặn nạp USDC thì Binance cũng giải quyết một cách nó rất là nhanh chóng thông báo ngừng xong rồi à, mình nhớ không nhầm là chỉ trong vòng khoảng là uh, mấy tiếng sau là Binance đã mở lại rồi nó khác với cái việc mà lúc trước mà FTX cũng thông báo rằng là uh, chúng tôi sẽ không cho uh, nạp rút USDC cũng do ngân hàng của Mỹ nhưng sau đó thì lại chặn luôn không không mở ra lại cho người dùng luôn đó thì đây dường như là một cái bài kiểm tra một một một cái bài kiểm tra khá là nặng đối với những cái sàn uh, bây giờ để củng cố niềm tin người dùng để thách thức rằng là uh, anh có đủ tiềm lực tài chính và anh có đủ cái độ uy tín để cho người dùng có thể tin tưởng vào anh và giao dịch trên sàn của anh hay không thì mình nghĩ rằng trong 3 ngày vừa qua thì Binance đã làm quá đủ và làm quá tốt về cái vấn đề này rồi đó nên đây là một cái first mình cho rằng là uh, thật thật ra là cũng không mong muốn đến với CZ, CZ và Binance đâu nhưng mà dường như là cái phớt này đã khiến cho Binance là trở nên mạnh mẽ hơn và người dùng sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào Binance thì mình đối với mình thì trong cái giai đoạn đó thì mình cũng chia sẻ một tí là mình cũng rút hết tiền từ Binance để chuyển về ví cá nhân của mình nhưng mà sau đó thì mình lại đép tiền lại lên Binance lại thì cái đó cũng là một cái điều mà để khiến cho mình cảm thấy yên tâm hơn về Binance anh em rồi thì đó là tất cả những cái phết tóm tắt vào ngày qua về Binance Thì uh, bây giờ chúng ta <laughs> tiến đến một cái thông tin khá là thú vị khác thì ở đây mình cũng muốn gửi đến cho anh em Tức là vào 3 ngày trước nha anh em, 3 ngày trước thì cái thông tin này nó cũng khá là bất ngờ là anh em biết cái trang mà cái trang mà truy vấn và tổng hợp thông tin mà về crypto cơ bản thì chúng ta có hai cái sự lựa chọn đó chính là CoinGecko và CoinMarketCap thì mình hay dùng CoinGecko hơn đó thì CoinGecko khi mà anh em vào đó những cái sàn giao dịch mà đang có độ cái độ uy tín lớn nhất hiện nay thì chúng ta thì bây giờ đã được sửa thành Binance rồi nhưng mà tầm khoảng 2-3 ngày trước nha thì anh em biết là Binance nằm ở đâu dưới hạng 10 hạng 11 nè mà nó kéo dài tầm khoảng 2 ngày chứ không phải là một cái lỗi gì đó từ CoinGecko và một cái sự mà vào một cái sự thật thú vị hơn tức là đây không phải là một cái lỗi hiển thị gì của CoinGecko cả thì đó mới là cái điều mà khiến mình khiến mình thực sự là gọi là gọi là lo lắng tại vì CoinGecko á cái lúc mà FTX sập á thì đã có nhiều thông tin cho rằng á, là cái nền tảng CoinGecko này nè em là đã biết trước rồi nhưng mà vẫn đánh giá được cái độ uy tín của FTX là hàng đầu đó nên sau khi bị cái phớt đó thì họ cũng đã cam đoan họ cũng đã cam kết với các nhà giao dịch rằng á là kể từ sau vụ FTX thì CoinGecko sẽ sử dụng một cái công nghệ mới uh, dựa vào những cái uh, những cái báo cáo bảo chứng về tiền gửi của khách hàng dựa vào volume, dựa vào độ thanh khoản, dựa vào tất cả những cái chỉ số khác để CoinGecko đưa ra cái thang điểm trust score nó đúng nhất đến cho người dùng đó thì trong cái ngày first anh em biết là Binance là một cái sàn mà cái tổng volume á, là bằng 10 cái sàn khác cộng lại vẫn chưa bằng Binance đó nhưng mà Coinco vẫn xếp Binance ở hạng 9, hạng 10 và thậm chí có lúc tới hạng 11 lần mà nó kéo dài tầm 2 ngày như vậy đó thì nếu anh em nào để anh em anh, anh em cũng cảm thấy là anh em cũng lo lắng như mình nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã yên tâm rồi hiện tại là mọi phết bây giờ đều được CZ và Binance giải quyết rất khá là ổn thỏa và bây giờ thì mọi thứ lại trở lại như bình thường rồi ha rồi, tiếp theo đó thì chúng ta hãy chuyển qua một cái chủ đề khác đó chính là về Sam bankman Free Đó thì cái việc mà Sam bankman Free tại sao là hôm nay mình nhắc tại vì là có lẽ bây giờ là một cái kết quả mà uh, cho rằng là sẽ sẽ có nhiều người khiến nhiều người thỏa mãn sẽ có khiến nhiều người cảm thấy phấn khích vì đó là những cái lỗi lầm mà Sam bankman Free đáng phải nhận khi mà uh, gây ra một cái tổn thất lớn trên cái thị trường của chúng ta trên diện rộng luôn đó và thậm chí là đã có những người họ mất mát cả đời họ làm lụng tiết kiệm tài sản gì đó trên toàn thế giới thì uh, đây đó thì sẽ có nhiều người nghĩ như vậy và sẽ có nhiều hả hơi như vậy nhưng mà đối với riêng cá nhân mình thì mình cũng bị một cái phần tổn thất về FTX nhưng mà đâu đó thì chúng ta nhìn vào thì chúng ta vẫn phải uh, hơi khách quan một chút ha anh em thì uh, trong đầu tuần này luôn giữa cái phớt bài đang diễn ra như vậy thì chúng thì Sam Backman Free lại bị nhận liên tiếp những cái đòn cáo buộc pháp lý mà mình cho rằng cũng khá là nặng nề đầu tiên đó chính là về SEC ha thì dành cho anh em là chưa biết đó chính là SEC là một cái cơ là ủy ban giao dịch hàng hóa và chứng khoán của Mỹ thì SEC đã đâm một cái bản cáo trạng để mà uh, tố cáo Sam, Sam bankman Free. thì uh, về, về thì về những cái vấn đề mà SEC uh, tố cáo Sam bankman Free thì đây là một cái việc gọi là uh, về dân sự thôi về dân sự thôi nha anh em anh em hãy nhớ cho mình là Sam bankman Free bị xét uh, cáo buộc điều tra cáo buộc tội lừa đảo là về mặt dân sự thôi và tiếp theo đó nữa thì chúng ta cũng đã có uh, uh, tiếp theo đó nữa thì chúng ta cũng đã có một cái uh, um, một cái cáo buộc khác đó chính là về CSTC thì về CFTC đó là một uh, CFTC là ủy ban giao dịch tài sản kỳ hạn của Mỹ thì đây được xem như là một cái cơ quan chị em của uh, SEC mà thôi thì CFTC cũng đã đâm đơn kiện Sam anh em cũng đã đâm đơn kiện Sam và cái và cái việc kiện này đó thì đây cũng chỉ là vùng về mặt dân sự mà thôi rồi ha nhưng mà cái quan trọng hơn mà chúng ta cần phải chú ý đó chính là Bộ Tư pháp của Mỹ cũng đã đâm đơn để mà kiện Sam và lần này đó chính là về tội hình sự nha anh em và cái việc không chỉ Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội đâu mà cả chính quyền tại Bahamas cái cái nơi mà Sam đã uh, sinh sống và làm việc ở đây và cũng là nơi mà FTX đã đặt chủ, chủ cái trụ sở chính ở đây đó thì đã có một cái lệnh bắt giữ Sam ha và tổng lại đó và tổng lại là cái cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cho Sam nó nặng nề hơn cả SEC và cả CS và cả CFTC là nó thuộc về hình sự và ở đây mình có trình bày rõ ràng ra, ra, ra cho anh em thì các tội danh mà Sam đã bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc là gồm những gì thứ nhất chúng ta có là âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng nè thứ hai chúng ta có gian lận tiền gửi khách hàng nè rồi âm mưu gian lận tiền chủ nợ gian lận tiền của chủ nợ âm mưu gian lận tài sản âm mưu gian lận chứng khoán âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm các quy định về quyên góp tài chính anh em thấy nó nặng nề không đó và sau khi nhận được các cáo buộc như vậy thì chúng ta cũng đã có một cái kết quả mà mình cho rằng nó hơi là cay nghiệt nó rất là cay nghiệt đối với Sam đó chính là cuối cùng thì Sam Backman Free đã bị police đã bị cảnh sát bắt ở Bahamas và sẽ bị tạm giam ở Bahamas đến tháng 2 năm 2023 trước khi có các quyết định dẫn độ về Mỹ để mà để mà giải quyết thì ở đây một lần nữa à, anh em thấy rằng là cái bản cáo trạng của Sam khi mà bị ba cái cơ quan này nè khi mà bị ba cái cơ quan này họ tấn công vào thì anh em thấy nó dài như một cái sớ vậy và khi mà tổng hợp lại tất cả các cái tội danh này đó thì anh em biết rằng là Sam có thể bị kết án lên tới là 165 năm tù đó mà ở Việt Nam mình thì mình hay gọi đó, đó là chung thân nhưng mà ở Mỹ thì dường như là họ sẽ không có những cái bản án chung thân mà họ chấp nhận họ phạt những cái hình phạt mà ở ờ, lên đến hàng trăm năm tù như vậy thôi đó nghe rất là khó chịu đúng không anh em thì cuối cùng thì bây giờ chúng ta cũng đã có một cái kết quả mà mình cho rằng là ừ, mặc dù uh, nó thỏa đáng nhưng mà khi xét về một cái tính nào đó thì chúng ta cũng thấy là khá là cay nghiệt đối với một người mà đã từng là thiên tài của crypto và đã được rất nhiều người kỳ vọng rằng là sẽ đưa crypto lên một cái uh, tầm cao mới lên một cái bước phát triển mới anh em rồi, và tiếp nối cái câu chuyện của Sam thì chúng ta cũng đã có nhiều cái chi tiết được tiết lộ bây giờ, cái tình trạng hiện tại bây giờ của FTX. Đó chính là cái việc mà uh, tân CEO của FTX thì dành cho anh em là chưa biết á, là ông John J. Ray này á, ông là tân CEO của FTX và Sam bây giờ không phải là CEO hay không còn có chức vụ quyền hạn gì bên FTX nữa nha anh em đó chúng ta phải phân biệt rõ được cái đó thì ông John J. Ray này đó bây giờ là ông là tân CEO tân CEO FTX nhưng mà ông không có cái trách nhiệm là phải hồi sinh FTX rồi phải ờ, cứu vãn FTX gì cả nhưng mà cái trách nhiệm bây giờ chính của ổng đó là ổng làm sao để mà ổng phân biệt rạch ròi ra những những cái tài sản mà FTX đang còn lại đang vướng bận và dùng những cái tài sản đó tổng hợp lại để mà trả lại cho các chủ nợ trả lại cho các người dùng bị thiệt hại thôi thì ông John Ray này đó ổng đã ờ, đưa ra một số ổng đã tiết lộ một số cái chi tiết mà mình cho rằng nó cũng khá là bất ngờ trong cái trường hợp này đó chính là ổng nói đó là tài sản của khách hàng trên FTX đó là được trộn lẫn với tài sản của quỹ A Alameda Research tức là sao anh em tức là anh em hãy nhớ là trước đây á, là Sam từng nói là FTX và Alameda Research là hai cái đơn vị hoạt động độc lập với nhau đúng không nhưng mà bây giờ lòi ra là tài sản của khách hàng chuyển lên sàn đó thì FTX với Alameda Research dùng chung đó mình nói như vậy cho cho anh em dễ hiểu dùng chung tức là cứ đẩy qua đẩy lại rồi mượn qua mượn lại rồi trộn lẫn lại với nhau đó mình gọi chung là dùng chung nó rất là rắc rối luôn rồi cái thứ hai là Alameda Research đã sử dụng tiền của khách hàng để tham gia vào giao dịch ký quỹ tức là Alameda Research cầm tiền của anh em đi đánh long sọt á đó nói mình <laughs> nói vậy cho anh em dễ hiểu và cái việc mà Alameda đánh long sọt như vậy và khiến khách hàng và khiến cái tiền đó của anh em bị lỗ và một vòng cái chi tiết nữa mà mình muốn chia sẻ cho anh em tức là trong một cái bài phỏng vấn tầm khoảng tháng 4 tháng 5 thì chúng ta có một cái uh, cuộc phỏng vấn của CEO Alameda Research tức là chị ờ, Caroline đó thì lúc đó thì chị có nói rằng là cái chiến lược giao dịch mà đòn bẩy chiến lược giao dịch long short của Alameda Research là họ không có một cái khái niệm về stop loss anh em <laughs> đó một cái tình, tình tiết khá là thú vị ha thì anh em nào chơi long short thì anh em biết stop loss là gì rồi đúng không thì lúc đó à, chị Caroline chị có nói rằng là dường như là cái khái niệm long shot nó không có hiệu quả với Alameda Research và Alameda Research cũng chẳng có bao giờ mà sử dụng cái công cụ đó mà cho rằng cái công cụ đó là cái công cụ mà nó thiếu nó thiếu một cái tính gọi là quản lý rủi ro khi mà chúng ta trade chúng chúng chúng ta trade đồng bảy đó thì đây đây chính là cái kết quả đây đó chính là Alameda Research đã bị lỗ rất là nặng ha anh em um, rồi và cái thứ ba tức là STX đã chi tiền khá là uổng phí vào cuối năm 2021 đến năm 2022 đó và trong cái khoảng thời gian đó là họ đã bung ra khoảng 5 tỷ 5 tỷ đô nha anh em 5 tỷ đô để chi vào các việc này thì cái việc này là các việc gì như anh em thấy là uh, trong năm 2021 cuối năm 2021 đến năm 2022 thì FTX á, đã chi rất là nhiều tiền cho các hoạt động là ở ờ, quảng bá thương hiệu, quảng bá thể thao, ký hợp đồng với những cái nhãn hàng lớn gì đó thì cái đó là anh em cũng dư sức biết rồi và mua lại những cái công ty rồi tài trợ đó đó đó đó là những cái khoản tiền mà khi thống kê lại thì ông John Ray ông nói rằng là FTX đã chi khoảng 5 tỷ đô nha anh em 5 tỷ đô một cái con số mà rất là lớn khi mà chúng ta nhìn vào cái đối thủ của FTX tức là sàn giao dịch Binance anh em thấy sàn giao dịch Binance đó, cái quy mô dường như là khi cái quy mô mà CZ từng tuyên bố đó là cái quy mô của FTX đó chỉ bằng khoảng là uh, tầm khoảng 1 phần 9, 1 phần 10 của Binance thôi nhưng mà anh em hãy nhìn vào Binance, Binance không bao giờ chi tới một cái con số khổng lồ khoảng 5 tỷ như vậy cho những cái hoạt động tài trợ, cho những cái hoạt động mà uh, mua lại gì cả nhưng mà FTX dám chi như vậy thì anh em thấy là đây cũng là một cái việc mà FTX đã không biết cách để mà quản lý rủi ro cái tài sản của mình mà cho rằng đã quá là liều mạng đi rồi tiếp theo nữa là các khoản vay và thanh toán khác đã thực hiện cho những người trong nội bộ Alameda Research vượt quá 1 tỷ đô đây là một cái thông tin mà mình thấy rằng cũng khá là chấn động tại vì sao tại vì ở đây nói cho anh em dễ hiểu tức là trong một trong một cái công ty FTX Alameda Research thì những cái con người trong nội bộ với nhau những nhân viên những nhân viên cấp cao trong nội bộ với nhau những nhân viên bình thường thì họ cho vay họ cho họ dùng tiền họ dùng tiền của khách hàng cho vay qua cho vay lại họ dùng doanh thu cho vay qua cho vay qua vay lại rồi chạy chi chi trả cho các khoản thanh toán giữa những cái người đó cuộc sống sinh hoạt với nhau gì đó thì đã vượt quá 1 tỷ đô anh em thấy đây là con số kinh khủng không anh em 1 tỷ đô mà chỉ những con người trong nội bộ cá nhân STX sử dụng số tiền này vay qua vay lại và chi trả cho những cho những hoạt động khác của cá nhân họ mình cũng chẳng biết nói gì khi mình đọc đến được cái thông tin này nữa và cuối và tiếp đến nữa thì ông John Ray ông nói rằng là ờ, FTX đã lưu trữ một số khóa riêng tư cho tài sản crypto mà không có bất kỳ một cái biện pháp kiểm soát bảo mật nào cả hiệu quả cả anh em thấy một cái con số mà bây giờ nếu mà ước tính là hình như là 8 tỷ đô bị mất đúng không 8 tới 10 tỷ đô bị mất vậy mà một cái sàn FTX lại lưu trữ khóa riêng tư cho những cái tài sản đó cho những cái tài sản của người dùng đó mà không có bất kỳ một cái biện pháp kiểm soát hiệu quả nào vậy thì cuối cùng là chạy bằng cơm chứ không có phải là dùng công nghệ gì cả đúng không anh em rồi và cuối cùng là FTX á, là sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính để cho phép các quản lý cấp cao của trong nội bộ truy cập vào hệ thống lưu trữ của khách hàng tức là sao tức là những cái người quản lý cấp cao của FTX đó có thể tự do truy cập vào cái hệ thống lưu trữ tài sản của khách hàng thì đúng rồi đây là cái, cái vấn đề mà họ họ phải tự do họ truy cập vào thì họ mới lấy tiền từ tài sản của khách hàng để họ đi họ dùng việc riêng được chứ họ đi họ dùng vào những cái việc mà mình cho rằng là bất hợp pháp và lừa đảo khách hàng được chứ đúng không đó thì đây là những cái việc mà ông John Ray đến bây giờ ông mới trong cái quá trình mà uh, tái cấu trúc và cái quá trình mà tổng hợp tài sản để bồi thường lại cho người dùng đó thì ông mới phát hiện ra những cái này và những cái vấn đề này á, là ông cũng đã trình bày tại uh, buổi điều trần của Hạ viện Mỹ vào khoảng ngày 13 tháng 12 rồi đó và trong cái buổi điều trần đó đó thì ông John Ray ông cũng nói rằng là bây giờ cái khả năng mà những cái chủ nợ FTX á, lấy lại được tiền thì rất là ít anh em cực kỳ ít luôn đó nhưng mà đối với một cái chi nhánh độc lập của FTX mà trước đây như Sam Bankman-Fried từng tuyên bố đó chính là FTX US đó thì cái khả năng này thì lại cao hơn đó thì đó đó đó là những cái việc mà bây giờ là uh, cái hệ lụy của FTX đến bây giờ và cái hậu quả mà Sam Bankman-Fried phải nhận và cũng như là cái tương lai của những cái chủ nợ đang bị FTX nợ tiền thì bây giờ cái diễn biến nó chỉ tới đây mà thôi thì nếu có bất kỳ một cái thông tin nào khác thì mình cũng sẽ chia sẻ đến cho anh em ở trong những cái video tiếp theo rồi và mình cho rằng cái video này cũng khá là dài rồi nên mình sẽ xin tạm dừng tại đây ha anh em. Hẹn hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.